đây là khu công nghiệp Thành Phương nha cả nhà mình vừa chạy ờ, khu công nghiệp Thành Phương này người ta đang xây nhà máy này đường làm ờ, khá là to rồi to rồi đây nhà máy nhà xưởng cho thơ Đó, có đỡ điện thoại liên hệ rồi nha cả nhà đây là đang xây nhà xưởng nha Thấy là mọi người à, lâu rồi thì toàn mới quay lại à, kênh youtube của toàn nha toàn thịnh phát và ngày hôm nay toàn sẽ quay trong cái khu công nghiệp mà 4.2 hecta thì uh, mình đang đi ngang qua cái uh, công nghiệp Thành Phương cầm khu nghiệp Thành Phương nha tức là tầng thứ một tầng thứ hai thì mình vay luôn như cái nhà đường rất là đẹp các nhà thấy không ạ hiện tại khu nghiệp Thành Phương đang hình thành lên những con đường rất là đẹp ờ, này đúng nhưng mà đừng muốn đổi danh mà muốn mình review khu nghiệp thành phương này nhiều hơn thì mình sẽ review như cả nhà còn bây giờ thì mình à, đi ngang qua mình à, quay một cái đoạn video ngắn cho cả nhà cùng xem đây là những ngã tư ngã ba đây này cả nhà ở đường trong này làm đã khá là ấy không đây là những cái đường à, trong khu công nghiệp này còn cái đường hiện tại mình đi là cái đường trục chính này cái đường trục chính mà ngày xưa nó nó là cái đoạn mà đường nó hình thành sẵn á đường nó hình thành sẵn bây giờ ở đầu làm này làm hình thành này khu công nghiệp thành phương nói chung là tập đoàn thành phương này thì hiện tại mình được biết là đang khởi công từ công nghiệp một này tới tiến hai và một cái ngay chỗ tiến hưng đồng xoài thì ở đấy gọi là khu công nghiệp uh, tân phú ở đồng xoài à, khu công nghiệp tân phú tiến hưng có dịp thì mình cũng qua bên đó mình vay cho cả nhà cùng xem nha bên này rất 3 nha phía sau kia là tiếng số 3 rồi đó cái nhà thấy không ạ qua bên cái nhà máy này là tiếng số 3 rồi này à trong là thành phương thành phương rich real hàng gì à, thành phương nó sẽ làm chỗ này thương mại dịch vụ thành phương đã làm đúng rồi kia cái nhà hàng gì lấy khu vực này nói chung vào trong đấy được hay không mình không biết nhưng mà à, thôi mình không vào không vào nha giờ mình vào mình xin phép rồi thì mình vào được chứ còn bây giờ mình đang đi Quảng Trị khá là đẹp đúng không cả nhà đây là mình đi ngang ờ, mình vây thôi nha cả nhà còn ờ, khi nào mà mình có chuẩn bị uh, thời gian mà mình vây ở đây thì mình sẽ review cho cả nhà như thế này thì cả nhà cũng thú thấy là đẹp rồi đúng không ạ à? mình vừa đi vào cái cống chỗ khu nghiệp thành phương á cái chỗ đó là chắc là trụ sở rồi đi lên đây lên đây chắc là đi uh, ra cái khu vực uh, lâu quá mình không đi vào uh, bây giờ mà giờ thấy ngọt luôn cả nhà thấy mới quá ngọt luôn không biết đi đường nào là cho đúng cái đây hồi xưa là đường nhựa này đây à, đúng rồi này à hôm nay mình đi kia là đi uh, trong con đường nó hình thành còn cái này là đây là mới đường cũ ngày xưa này đây đây mới chính xác là đường cũ ngày xưa này đây là cái nhà ở đây mới chính xác là đường cũ ngày xưa này nhà thấy không ạ à? lầu lầu lô đất tám lô đất của mình lên trên kia tám lô đất của mình nó ờ, đó đấy nó cũng bài bán lắm cả nhà đấy rất là đẹp rồi đây là mình đi vào tiết số này xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.